i Adi. đường chân bậc dưới quang quang tàn còn đặt cả đời đây mọi người thân đang khóc không nhưng em đó mà hôm không trước quang tà lòng quặn đau thì em tha đi rồi một lại nhau là cầu nhớ vui dương lại thứ hai công dương dục sắc thành tôi tiếc hồn em còn đêm nay sáng ngày mai cũng yêu ngọn lửa thiêu tiếc hồn quyền đi sáng bất kỳ dục trời thế giới có dung trần không dám mơ biết bao giờ mới gặp lại nhau người đầu xanh vì cơn đau nguyện bỏ tôi mà đi vì cơn đau nguyện lăn xa gia đình bao nhiêu mình tình em gần lấy một mình rồi một mình nguyện nhắm mắt vuông quận tay mang những nhầm hương từng nguyện đầu từng giấy hồn linh nguyện con chiêu suy về đây chứng cho gia đình được bình an sống trong an nhà hạnh phúc sắp về nhìn khôi đừng mong tôi về vô lệ rơi cho chưa qua ban xuống ngộ thân, lệ tham cho cuộc đời để đại nơi đây đất đau bao buồn vui trong cái tình đau thương để rồi tương lai những yêu vốn tâm sự tôi ngang lớn tan nghèo cùng tình cũ đau thương quyền ơi tàu xanh tàu một ngày quay trở lại bỏ con cao rồi khi bao giờ sẽ vào lại nơi đây chỉ đi dân trời bao nhiêu ánh sáng là dưới chân vàng bao nhiêu lần một đời bao nhiêu lãng mạn sự lan ra ta bày yêu đôi lòng tôi những đời giờ em nghe tôi thắp lên rồi mà hồn linh nguyện ở nơi đâu thâu đông dần chốn nơi dương dần đàn con giao không khi mất đi muôn tình thương nguyện ơi khi người xưa nói rằng công dương dùng thầm ơn chấp vàng nghe sân hận đầu cả em mang hiếu chưa tròn tình chưa về sao tới lòng nào nguyện có đại mà đi đêm nay tôi về về thăm lại ngôi nhà xưa yêu xưa lò cho từng mảnh áo giá cho con em từng chiếc quần chiều chiều ra đứng trong về quê trong giờ con xót thương cho cha mẹ già. cha người trên đài một niềm đau thương nay nguyện bỏ cháu con thật rồi ba lại này là cầu mong nuôi dương công đức sinh nguyện nuôi con cháu lớn đầu gia đình qua cơn khối nạn tài tiền nay thời gian còn lại mọi người nơi đây thắp nén hương thương với tấm lòng xót đau vô cùng để niềm đưa người tôi mơ yêu quan tài tình nguyện đi với bài hát kia đi đêm hôm nay tôi lại chứ quan tài tiếng nguyện